Tìm ai đó khác đi không phải là anh Hãy tìm ai đó khác làm nụ cười em vui Chụp này, chụp này Ôi, chụp này hả? Mày nói Ờ Cháu vừa tách nền khỏi trên chiếc máy tính ấy. Tách một cái nền trên Photoshop Mất có 39 phút 4 ngày Mất 98 mili Gần 40 phút lận Quá Ê, một cái quẹ Đúng là trẻ trâu chú làm trên điện thoại chỉ mất có chưa đầy ba giây muốn chỉ à cho lấy thêm mấy cây uh, này chú để làm gì đâm chân phải trẻ chứ đây sẽ chỉ đó ba giây Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Tiến Linh Và ngày hôm nay thì mình đã quay lại với một chủ đề đó là uh, cách để chúng ta có thể tách cái ờ, nền điện thoại một cách đơn giản Tách nền là như nào ạ? Để chúng ta có thể có những cái chiếc ờ, ảnh đẹp như thế này Đó Được chưa? Đây, ví dụ tôi làm, thường thường tôi làm bằng cái thumbnail, cái là cái hình ảnh hiển thị nhỏ ở bên ngoài của, của cái video Youtube đấy thì ờ, thường thường tách bằng cái này chỉ trong vòng tầm khoảng uh, chưa đầy 2 ờ, phút thì đã tạo nên một cái được một cái thumbnail thế này rồi anh em có thấy đơn giản không đây đây ví dụ như những cái ảnh mà tôi đã cắt nền uh, trong vòng mấy giây xong là cho tôi ghép vào cái chiếc uh, ô tô của thằng bạn đây, đây thò nhìn như kiểu là thò đầu ra khỏi cái uh, ô tô của nó luôn thời tiết của uh, miền bắc ở đây đã chuyển lạnh rồi sau đợt mưa bão này ấy. anh em có khỏe không tôi đang uh, sụt xịt đây này thấy chưa đây là những cái kiểu ảnh mà tôi đã tách nền đây kể cả cái ờ, ảnh ờ, đại diện mà tôi mới thay này nó đã tách nền hết rồi này làm logo hoặc là làm uh, thumbnail thì chúng ta đều sử dụng <clears throat> chúng ta đều sử dụng cái uh, đây đây hoặc là một cái ảnh ghép vui như này đó được chưa ảnh này tôi ờ, chụp ở ờ, trước khi vợ tôi đi Nhật ấy, thì có chụp ở cái studio ở nhà thôi nhưng mà tách lên một phát thì ghép một phát sang ờ, tới Osaka Nhật Bản luôn em thấy đẹp không ạ Đấy, ảnh này thì một phát được 214 like yeah, cả của mình nữa cả tim cả like cả cảm xúc đây tất cả những cái mà thumbnail của mình đều sử dụng cái uh... <coughs> tách nền này rồi không lòng vòng nữa bây giờ chúng ta đi vào cái chủ đề chính thôi anh em ờ, vào giúp tôi cái trang đó là remove.bg anh em nhá Đây, xóa nền khỏi hình ảnh uh, chúng ta có thể làm trên ờ, điện thoại hoặc là trên anh em nào có máy tính thì chúng ta làm trên máy tính thì nó sẽ hiển thị nó sắc nét hơn uh, nó nhanh hơn còn đây điều tôi hướng dẫn anh em làm ở trên chiếc điện thoại mình luôn cho nó tiện yeah. remove nhé .bg nếu mà đọc theo tiếng Anh thì nó lại là remove chấm bg ờ, bg thì nó lại liên quan đến nhiều cái hình ảnh trừu tượng lắm nên thôi chúng ta tránh khỏi cái đấy đi à, qua đâu đây cái hình ảnh mà chụp uh... anh em chọn một cái ảnh bất kỳ nhá lưu ý giúp tôi là cái uh... những cái vật ở đằng sau ấy để tránh những cái hình ảnh của nó nó quá nhiều cái gây nhiễu nhá đấy tôi đã tắt nhanh chưa chưa đầy mấy giây rồi rất nhanh luôn chủ yếu là nó sẽ à, lấy người và gương mặt của chúng ta Đấy, vậy thôi tôi à, tải à, bấm xong xuống tải xuống ra vậy vâng, nhanh không ok tại vì nó là, là xóa nền nó ở cái dạng mà là là anh em sẽ lưu về cái file đó là png đấy anh em chưa biết được về file là png thì tìm hiểu thêm trên mạng nhé hoặc là quay lại cái video mà tôi hướng dẫn anh em làm cái logo ấy thì định dạng đó là png đó là đằng sau thì nó không có gì đâu tách nền hết này và sau đó anh em có thể ghép vào bất cứ cái bất cứ cái uh, <clears throat> hình ảnh nào mà nó anh em muốn thôi Đấy, bây giờ tôi có thể ghép sang Paris ở tận đâu Bắc cực ở đâu cũng được được chưa Rồi, ví dụ thử một cái uh, đây là nguyên bản nhá được. Đấy, đây đã xóa đây nhanh không quá nhanh luôn công cụ này là công cụ gần như là xóa nền không cần photoshop mà không cần uh, những cái <clears throat> ứng dụng uh, làm uh, làm ảnh ờ, shop ảnh nó ờ, phức tạp cả bây giờ, bây giờ tôi muốn ờ, tải lên một hình ảnh khác đi Đây, ví dụ như hình ảnh này chưa đầy mấy giây rồi anh em nhá đấy đã có ngay cái thằng tiến mặt thớt ở đây rồi đấy, cứ vậy thôi tải xuống đấy. nếu mạng đây đi dạng file png ở cuối đây bạn anh em nhanh thì nó cũng chỉ có mấy giây nó tải xuống thế là xong ok sau đó anh em muốn ghép vào đâu nữa mà trên ngay trên điện thoại của mình thì mình sẽ nói qua về cái phần này mình dùng PixArt cũng như cái video mình hướng dẫn anh em làm cái logo hôm trước ấy thì mình cứ dùng PixArt thôi hoặc là anh em có dùng thể dùng Canva nhé Canva mình hay dùng trên máy tính hơn Canva là công cụ mà dùng ờ, dùng để ờ, tạo cái thumbnail nhanh nhất và có rất nhiều cái ờ, hình hỗ trợ đây, em vào phần dấu cộng này đấy nó ra sẵn đây tiện không ạ ví dụ tôi ờ, review về cái ờ, điện thoại à, ghép chơi chơi thử vào cái ảnh giống nó luôn nhá anh em nhá cho vui nhá như tôi chọn cái ảnh này đây là ảnh gốc đúng không ạ đấy anh em vào lại cái ờ, phần thêm ảnh đó tôi chọn đúng một cái hình giống y hệt nó luôn thêm vào đó em thấy không hay không quá hay đúng không đây đấy lại một cái thằng tiến nữa nhỏ hơn này mỗi tuổi ờ, chụp ảnh nó hơi tối tí đấy hai thằng tiến song song một thằng nhỏ là một thằng ờ, to sát hơn Đấy, ok đó cắt đi tí nào Nó vâng, thằng em mình bảo là anh dùng cái gì mà ghép hay thế Có gì đâu Ngay trên chiếc điện thoại của mình luôn Quá chỉ là đơn giản Đúng không ạ Đó, hai thằng tiến với nhau Hình, như hình ảnh của nó bị giảm uh, ờ, phân giải đấy hay sao nhỉ <clears throat> nhưng không sao nhìn vẫn rõ em ạ có trang điểm nữa cho ít uh, ờ, sáo chơi ở bên này nữa. đi ít bên này nữa. đó vậy thôi quá đơn giản lưu lại <clears throat> <laughs> xong rồi chúng ta xem thành quả nhé đâu nhỉ ok em thấy hay không ạ rất đơn giản luôn à, video mình uh, hướng dẫn ngắn vậy thôi hôm nay uh, uh, sổ mũi mệt quá thì phép anh em là về ngủ sớm ấy anh em miền bắc vượt qua mùa đông uh, giá lạnh nhá anh em nào mà đơn côi nhá thôi chúc anh em sức khỏe và thịnh vượng Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của mình. Nếu cảm thấy video hữu ích, hãy like, share, bấm vào nút ờ, đăng ký và sau đó ấn vào hình quả chuông để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn. Trong những video lần sau. Thank you.